Hello, chào các bạn, mình là Văn Hưng Riverside. Um, hôm nay mình uh, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình cài đặt cái trình duyệt Crypto Browser. Thì uh, trước khi cài đặt mình xin uh, hướng dẫn sơ qua nhanh thôi. Thì cái trình duyệt Crypto Browser này á, nó là một cái trình duyệt lướt web nhanh an toàn uh, và nó nhanh gấp 8 lần Chrome các bạn. Đó, thì à, các cái video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để mình cài đặt tải xuống và cài đặt là trình duyệt browser thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn cài đặt trình duyệt à, crypto nha để mình à, có thể à, vừa lướt web vừa đào bitcoin được nha các bạn ha rồi đầu tiên nè à, giả sử mình à, có chị à, oanh hoàng đây gửi cho mình một cái link à, một cái link một cái đường link chatbot ha thì mình à, click vào đường link nó sẽ chuyển qua bên cái tin nhắn cho mình rồi rồi thì nó chuyển qua tin nhắn cho mình và có cái chào mừng này chào mừng anh Văn Hưng Riverside là tới với kiếm tiền tốc độ và tham gia chiến dịch đó thì các bạn nhìn thấy à, các bạn à, tiếp tục đợi cho nó chạy ra nó kêu là bây giờ bạn có thể nhận Bitcoin ngay trong trình duyệt của mình rồi đây là những cái lời à, dẫn ha mình bấm nhận Bitkip Ok sau khi bấm xong nó hiện ra là đăng ký nhận Bitkip bấm đăng ký nhận Bitkip Rồi, thì ở đây á, mình đã để sẵn mình đã để sẵn cái um, cái số điện thoại và email mình nhập vào xong rồi sau đó mình bấm đăng ký rồi thì nó hiện ra là tải crypto browser ngay mình bấm tải crypto browser ngay rồi ok sau khi mà bấm thì nó hiện ra một cái đường link như thế này đây là cái link tải của mình này. các bạn bấm vào link tải rồi khi mà bấm vào link tải á, nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này ha các bạn ha hiện ra cái giao diện như thế này các bạn kéo xuống các bạn nhìn thấy cái chữ tải xuống này hoặc là chữ download đó tiếng Anh là download rồi các bạn bấm vào tải xuống ừ, đây là các cái điều khoản của người ta các cái điều khoản người ta thì à, các bạn à, đồng ý ha rồi sau đó à, ở đây mình chọn là ổ đĩa G mình bỏ vào cái um, mục thư mục phần mềm đó mình bấm lưu nó nó đang tải xuống các bạn Rồi sau khi mà nó tải xuống rồi á, các bạn à, bấm cái mũi tên này. Bây giờ là tới phần à, tải xuống rồi. Bây giờ tới phần cài đặt. Các bạn bấm mũi tên, bấm mở. Rồi. Sau đó à, các bạn cho nó chạy ha. Bấm chạy hay run đó. bấm chạy. Đó, các bạn đợi cho nó tải xuống còn 5 còn 4 3 2 1 giây Đó. Ok, như vậy là cái cài đặt của mình đã thành công và bây giờ xem à, nào nó ghi cái gì đây tóm lại là cài đặt thành công đó các bạn ha và các bạn bấm close vậy là cái trình duyệt đã được cài đặt sẵn ở trong máy của mình rồi bây giờ mình tắt cái ờ, trình duyệt cũ đi mình sử dụng trình duyệt mới thử ha rồi đây là cái trình duyệt mới của mình đây Crypto Browser đó. bây giờ mình mở Crypto Browser mình lên rồi thì nó chào mừng mình đến à, crypto browser rồi đây là cái à, hướng dẫn của người ta mình cứ à, kích nét rồi này này này này nó là một cái hệ thống đa tầng như thế này kích nét rồi à, thì khi mà mình tạo ra một đội nhóm mà mình đào mình đào mình đào cùng với nhau thì mình chia sẻ lợi nhuận rồi kích nét rồi đây từ máy tính tóm lại là các bạn cứ bấm nét rồi bây giờ mình à, đăng nhập nè đăng nhập tài khoản ha thì ở đây á, mình thích à, đăng nhập vào cái tài khoản là Văn Hưng Riverside Mai Hưng rồi sáu chín a còng gmail.com đó được chưa các bạn bấm tiếp theo này mình đăng nhập vào tài khoản của mình đó rồi mình nhập pass vào tiếp bạn có muốn lưu mật khẩu không ok lưu bật tính năng đồng bộ hóa ok luôn Rồi, tiếp. Rồi, mình à, liên kết với cái à, tài khoản Google của mình đó. tài khoản à, à, Google của mình. Thì mình cho phép Ok. Vậy là mình đã liên kết à, cái tài à, cái trình duyệt crypto browser với cái tài khoản Google của mình rồi. Ok rồi ha. Rồi, xong. Xong rồi bây giờ mình à, tắt cái này đi. Bây giờ mình à, quay trở ra. Tắt hết. Rồi bây giờ mình mở trình duyệt lên mình xài thử ha. Rồi, thì ở đây nó có tạo ra mình một cái số cái hướng dẫn để mình à, chọn cái giao diện. Ví dụ mình muốn à, chọn giao diện à, này đi. Đó, trong xanh tí. Rồi, cái này ha. Ví dụ như thế này. Ok. Rồi, ok, có đây. Giả sử mình chọn cái giao diện này đi. Rồi. Vậy bây giờ tới cái mục mà mình hướng dẫn các bạn cách để các bạn vừa lướt vừa lướt được mình sử dụng cái trình duyệt này để mình lướt web hoặc mình tìm kiếm thông tin đó, mình tìm kiếm thông tin và, và mình đào coi được á thì các bạn làm như sau này hướng dẫn các bạn cách để các bạn đào coi nè các bạn bấm vào bấm vào cái biểu tượng crypto tab này thấy không bấm vào rồi nó sẽ hiện ra cái giao diện này rồi mình à, tắt nó đi tắt rồi ở đây á các bạn thấy là cái nút đào này nó đang ở chế độ off và ở đây là đào với chế độ max mình bấm max đó vậy là nó bắt đầu cái trình duyệt này nó bắt đầu đào cho mình và hiện tại thì cái à, số lượng người mà đào cùng mình á chưa có mình mới cài chưa có đây các bạn thấy này nó đào là đấy 16 16 à, hạt trên dây Rồi. Như vậy là các bạn à, sử dụng à, bật như vậy thôi. Là từ nay trở đi là các bạn cứ thế mà đào thôi ha. Cứ vậy là đào. Rồi, đây là một cái hệ thống mà các bạn thấy à, mình dịch qua tiếng Việt cho các bạn dễ nhìn ha. ok rồi tiếp tục đến cái phần mà mình hướng dẫn các bạn cách để các bạn lấy link để các bạn à, lấy link sau đó à, các bạn à, gửi cho bạn bè để um, mình có thể um, chia sẻ cho mọi người cách để tải cái trình duyệt này xuống rồi sau đó sử dụng trình duyệt này thì trong quá trình mà mình sử dụng này á cũng chính là quá trình mà mình đào bitcoin luôn đó thì đây các bạn thấy có một cái link link id này link id rồi ở đây nó là cái gì thì à, từ từ tính ha đây cái link các bạn nhìn thấy cái link ở đây là cái đường link này các bạn lấy cái đường link này á ví dụ đây copy này các bạn lấy cái đường link này các bạn gửi cho bạn bè hoặc là những người bạn bè ở trên mạng xã hội của mình nhé Facebook Zalo Twitter gì đó đây này Facebook này Twitter Instagram Twitter rồi YouTube rồi VK các kiểu đây mạng xã hội các bạn post các bạn gửi cái đường link này thì khi mà bạn gửi cái đường link này cho người khác cài ví dụ ví dụ như đây đường link này bắt các bạn gửi cho bạn bè và khi mà bạn bè mà click vào cái đường link này nè thì nó sẽ hiện ra cái đường nó sẽ hiện ra một cái cái giao diện để à, bạn bè của bạn à, tải xuống đây đây tải xuống này đây là tiếng pháp các bạn tải xuống thì khi mà tải xuống thì nó lặp lại cái quá trình mà mình hướng dẫn ngay từ đầu quá trình mà mình tải xuống cài đặt như thế nào thì mình đã hướng dẫn rồi ha thì khi mà bạn bè của các bạn mà tải xuống cài á thì à, bạn sẽ có 15% cái số lượng Bitcoin mà mà người à, bạn cộng tác viên của mình đào được Nói ví dụ như là bạn cộng tác viên của bạn là đào được 100 Satoshi thì mình sẽ được 15 Satoshi ha đó nên là các bạn à, khi mà sử dụng cái này á nếu như các bạn ngoài việc quan tâm đến việc là lướt trình duyệt trình duyệt web này nhanh an toàn à, và muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì các bạn nên chia sẻ cái link này cho càng nhiều bạn bè mình sử dụng càng nhiều bạn bè mình sử dụng và bạn bè mình chia sẻ cho những người bạn bè khác sử dụng nữa thì ta sẽ tạo được một cái hệ thống đào coi rất là nhanh nha các bạn ha rồi thì à, cái phần hướng dẫn tải xuống cài đặt và bật bật đào với coi trên trình duyệt crypto à, của mình là đến đây là là tạm dừng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hưng hãy à, à, bấm đăng ký kênh Văn Hưng Riverside để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới các bạn nhé xin à, cảm ơn các bạn à, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo bye bye